chào tất cả quý thầy cô. Xin chia sẻ với quý thầy cô cái cách chúng ta dùng một cái thư mục làm một cái ổ đĩa dùng chung cho tất cả các cái máy tính trong mạng LAN. Thì thông thường á, quý thầy cô cho cho học sinh thực hành, quý thầy cô ờ, phải đi đến từng máy để chúng ta lấy cái bài hoặc là thông qua một cái phần mềm nào đó, ví dụ như Net NetUpCall hoặc là Net NetSuperCall để chúng ta lấy thì đó cũng là một cái giải pháp ở đây thì mình muốn chia sẻ cho quý thầy cô cái cách là chúng ta sẽ tạo hẳn một cái ổ đĩa ở trên tất cả mọi máy và cái ổ đĩa đó chính là cái thư mục của một máy bất kỳ như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn một máy để làm máy chủ và lưu ý quý thầy cô là quý thầy cô có thể chọn bất kỳ máy nào trong mạng lan để làm một cái máy chủ thì trên cái máy chủ này quý thầy cô sẽ tạo một cái thư mục ở đây giả sử như trong ổ đĩa E à, ổ đĩa D tôi sẽ tạo một cái thư mục và cái thư mục này có tên là demo à, demo như vậy thì tôi muốn tất cả các cái máy tính đều có một cái ổ đĩa và ổ đĩa này mang tên demo và chính là cái thư mục của tôi thì đầu tiên ta sẽ chia sẻ à, ta sẽ chia sẻ cái thư mục này trước một cái chia sẻ cho tất cả mọi người chúng ta bấm xe. và chúng ta nhớ là cái cái tên máy tính của chúng ta thì ở trên cái hệ điều hành Windows 10 thì chúng ta nó có một số cái cái trường hợp mà chúng ta có thể là chúng ta gặp trục trặc hoặc là chúng ta không nhìn thấy máy khác trong mạng và cái điều thứ hai là tất cả các máy tính của quý thầy cô phải nói mạng lại à, tất cả các máy tính phải nối mạng và chúng ta sẽ cài đặt một chút xíu trên tất cả các máy tính nó quý thầy cô vào cái hình internet ở dưới góc quý thầy cô chọn network sau đó quý thầy cô sẽ vào cái chỗ cái mục là network and sharing center khi vào đây quý thầy cô chọn cái mục là change advanced share thì ở trong này quý thầy cô chọn thanh on hết nha à, ở đây thì nó có các cái mục uh, cài đặt để chia sẻ thì quý thầy cô sẽ bấm cái mũi tên để sổ xuống và quý thầy cô chọn thành on thành on quý thầy cô chọn thành on hết và riêng cái mục là password cuối cùng và quý thầy cô chọn là thanh off password à, quý thầy cô bấm sell bấm lưu lại thì cái chỗ thành nó bắt password này ở ờ, đây khi chúng ta chia sẻ thì chúng ta không cần phải nhập password ha. rồi chúng ta sẽ đóng cái phần này lại và trên tất cả các máy tính quý thầy cô đều làm như thế hết sau khi quý thầy cô ờ, thực hiện chia sẻ cái thư mục xong thì quý thầy cô phải chia sẻ cái ổ đĩa nha à, lưu ý quý thầy cô tại vì cái thư mục của chúng ta nằm trên ổ đĩa D mà ổ đĩa D chúng ta chưa chia sẻ thì cái thư mục của chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta truy cập được cho nên chúng ta phải tiến hành chia sẻ ODD chúng ta nhảy chuột phải chúng ta chọn xe, chúng ta check vào cái mục share this folder ok close thì quý thầy cô thấy nó xuất hiện một cái hình hai cái người nhỏ nhỏ ở đây có nghĩa là chúng ta đã chia sẻ xong bây giờ tôi sẽ chuyển sang một cái máy bất kỳ để tôi sẽ tạo một cái ô đĩa giả sử như tôi sẽ chuyển sang cái máy số 13 đây là máy số 13 của tôi nha tôi dùng net obscure để tôi uh, truy cập cho nhanh vào disk DC chọn computer chọn map network drive máy chủ của tôi có tên là BC giáo viên công nghệ thông tin vậy thì tôi sẽ gõ cái đường dẫn à, hai cái sẹt bắt buộc đây là tên của cái máy chủ của chúng ta đây là ổ đĩa D và thư mục demo hồi nãy tôi vừa tạo tôi bấm finish thì lập tức nó sẽ hiện cái ổ đĩa D ra à, quý thầy cô thấy khi quý thầy cô vào disk PC thì nó sẽ xuất hiện cái ổ đĩa có tên là demo demo và cái ổ đĩa demo này nó nằm ở trên cái máy chủ ví dụ như tôi sẽ mở ra và tôi sẽ tiến hành lưu trữ ở trên này à, khi tiến hành lưu trữ ở trên này á thì nó sẽ lưu trên máy chủ à, và để tiến hành lưu trữ á, thì quý thầy cô nhớ cái lúc mà chúng ta tạo cái thư mục demo để chúng ta chia sẻ khi chúng ta tạo cái thư mục demo này nè chúng ta phải gắn cái quyền à, cái quyền cái quyền everyone read read là chỉ đọc thôi bây giờ mình chọn read write có nghĩa là người ta có thể đọc dữ liệu trên cái ổ đĩa này và và và và ghi dữ liệu vào đây chúng ta bấm share thì lúc này ở trên các cái máy con à, trên các cái máy con mà có truy cập vào cái ổ đĩa đó tôi giả sử như máy số 13 có truy cập vào cái ổ đĩa demo này thì có thể hoàn toàn tạo một cái cái tiệp tin để lưu vào đây nha tạo một cái tiệp tin để lưu vào đây à, như vậy thì nhớ là chúng ta phải chỉnh chế độ à, ghi của cả ổ đĩa nha quý thầy cô quý thầy cô xe vào xe lại quý thầy cô chọn permission quý thầy cô chọn à, full control có nghĩa là cho phép thay đổi apply ok chúng ta bấm ok một lần nữa thì như vậy thì cái ổ đĩa D này cho phép ghi à, tại lý do tôi uh, tạo cái thư mục demo mà tôi cho ghi cái demo này mà tôi không cho tất cả các ổ đĩa được ờ, được ghi trên ổ đĩa này thì nó sẽ chặn bên ngoài như vậy thì lúc này tôi sẽ vào cái máy số 13 à, vào máy số 13 rồi tôi sẽ mở cái ổ đĩa demo lên và tôi có thể tạo thư mục hoặc là chúng tôi, tôi lưu ở trên này được rồi ha lưu trên này được rồi ha đây giả sử như tôi tạo thư mục là Nguyễn Văn A chẳng hạn để lưu trữ ở đây thì lúc này trên cái máy chủ của tôi à, trong cái thư mục demo này nó có tên Nguyễn Nhân a này Nguyễn Nhân a thì như vậy vừa rồi tôi chia sẻ cho quý thầy cô cái cách mà tạo một cái thư mục để làm cái đĩa dùng chung trong mạng LAN và điều kiện thì tất cả các máy phải kết nối mạng điều kiện thứ hai là chúng ta sẽ chọn một một cái máy tính bất kỳ và chúng ta sẽ chia sẻ cái ổ đĩa đó với cái chế độ là đọc và và ghi à, thay đổi luôn rồi chúng ta sẽ tạo cái thư mục hoặc là chúng ta có thể chia sẻ cả cái ổ đĩa luôn cũng được à, lưu ý với thầy cô chúng ta có thể chia sẻ cả cái ổ đĩa luôn cũng được rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành là dùng cái chức năng là map network drive để tạo một cái ổ đĩa trên máy con à, đó là các cái bước làm à, quý thầy cô có gì thắc mắc thì quý thầy cô có thể thêm cái bình luận bên dưới à, tôi có thể hỗ trợ được cái gì thì tôi sẽ hỗ trợ hết mình xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô